đi đến Vũng Tàu. sáu mươi km trên giờ Phía trước có camera phạt nguội Sắp đến khu vực cấm vượt sắp kết thúc khu vực cấm vượt. Phía trước có khu dân cư